Xin chào các bạn. Vâng, Note 11 Pro của Xiaomi. Sản phẩm này thì đang là mưa làm gió rồi, ở trong cái phân khúc tầm 6 7 triệu. Mình bán rất là nhiều luôn. Bên mình thì à, bán sản phẩm này trực tiếp tại shop là chủ yếu và gần đây mới bán online. Thì khi mình bán online thì gặp ra cái vấn đề là nhiều anh em nhận được hàng ấy thì không biết cách cài Google như thế nào. Không biết cách à, cài để có tiếng Việt như thế nào. Đấy, thì ngày hôm nay mình sẽ làm một clip hướng dẫn anh em cách cài tiếng Việt cũng như là cài Google khi anh em mua chiếc máy này của bên mình hoặc những bên khác đó thì à, mình giới thiệu sơ qua về cái sản phẩm này thì sản phẩm này là Redmi Note 11 Pro vừa ra mắt năm nay rất là mới bản chính hãng quốc tế chưa có thế nên là ROM quốc tế là chưa có luôn đó thì hôm nay mình hướng dẫn em cách cài tiếng Việt là chỉ cách cài tiếng Việt tạm thời thôi có nghĩa là nó sẽ có một chút tiếng Việt trong phần cài đặt cũng như là trong những tính năng của của máy còn những ứng dụng cài ngoài là 100% tiếng Việt hết ví dụ như là anh em chơi game PUBG hay là chơi game liên quân hay là anh em cài Facebook anh em cài YouTube thì hoàn toàn là có tiếng Việt 100% như những chiếc máy bình thường tại Việt Nam đó còn khi nào mà cài tiếng Việt chuẩn của hãng ấy thì mình sẽ làm clip sau nhé chứ cái này là không phải là cài tiếng Việt 100% đâu đó thì là đây là sản phẩm màu xanh bên mình đang màu này đang rất là hot khá là hiếm và nhiều người săn lùng và bên mình bán thì ờ, rẻ thôi hơn 6 triệu bên mình bán thì đã bao gồm bảo hành 18 tháng cả nguồn màn hình rồi như hàng như kiểu bảo hành chính hãng luôn chứ các bạn không phải mua thêm bảo hành như những bên khác đó mình nói chắc chắn là như vậy thế nên các bạn uh, có thể tham khảo bên mình là website bán vn bên mình bảo hành thì ship toàn quốc đến cho anh em nếu anh em nhận được hàng thì ở xa thì anh em sẽ được một là một lên đến 45 ngày trong vòng 45 ngày mà lỗi thì mình gửi bên mình mình bóc cho gửi anh em con máy mới để anh em bóc luôn đó nhá thì uh, không lan man về vấn đề quảng cáo nữa mình sẽ đi thẳng vào vấn đề chính nhá thì bây giờ là mở hộp ra như này đây con này thì mình đã đặt siêu sẵn rồi đó mình vừa đặt siêu để mà mà mà mà mà mà, mà, mà cho khách hàng xem mẫu và khách hàng lấy con khác màu khác thế nên mình thấy màu xanh đẹp quá thì mình làm clip thôi bởi vì mình mới bán hàng online được vài con anh em hỏi nhiều quá thế nên mình làm làm luôn clip này để mình gửi cho anh em xem đó, còn anh em nào mà chưa mua thì anh em có thể tham khảo về ờ, bên mình để bên mình uh, ờ, ship hàng cho nha và cái như này thôi đó khi mở hộp ra ấy, thì bên trong là anh em sẽ có một cái ốp lưng chắc chắn là Xiaomi uh, cứ hàng mà cao cấp từ Redmi 9 ờ, đổ lên thì sẽ có ốp lưng đó nha sẽ có ốp lưng silicon trong suốt khá là xịn đó một cái que đọc sim thì con sản phẩm này là nó sẽ theo sạc 67W cơ như của K40 Gaming luôn đó, con K40 không có đây theo bộ sạc 67W bộ sạc này bên mình đang bán là hai à, là 450 000 đó nếu mua máy kèm máy và mua ngoài không kèm máy là 550 000 đó đây, đây máy đây nhá đó, nguyên siêu nó sẽ là như này đây mình sẽ mở siêu nó nha đó đây là cái màu xanh rất là hot này màu xanh uh, uh, quân đội màu xanh camo đó rất là hot nha màu xanh rêu đó thì sản phẩm này vì sao nó lại hot như vậy bởi thứ nhất là nó mức giá tầm trung thứ hai là nó đầy đủ công nghệ hội tụ ở đây ví dụ như camera lên đến 108 megapixel có loa JBL thương hiệu rất là mạnh về âm thanh ở đây đó và màn hình rất là đẹp AMOLED cũng như là pin rất là khỏe luôn lại thậm chí là theo sạc 6-7W sạc chỉ tầm khoảng 30 phút là đầy pin thôi thế nên anh em săn lùng rất là nhiều à, giờ mình sẽ mở nguồn đấy nhá thì khi mở nguồn lên thì sản phẩm này nó đang bán tại nội địa Trung Quốc thôi mà mấy ông Xiaomi Trung Quốc rất là khắm cái là các ông chỉ có tiếng Anh và tiếng Trung thôi chứ không như Realme của Oppo là có đầy đủ tiếng Việt thế nên khi mua về là chúng ta sẽ rất là khó sử dụng đấy để cách cách khi mà anh em nhận được hàng thì anh em sẽ sử dụng như nào thì anh em cùng nhìn mình hướng dẫn nhé à, thì nếu anh em muốn cài tiếng Việt sau này được quốc tế sớm nhất ấy, thì anh em nên chọn lên chuẩn bị một chiếc sim mà có kết nối 4G nhé thì đây mình đang dùng chiếc Xiaomi Redmi Note 8 của Xiaomi đây mình dùng à, lâu rồi mà vẫn chưa muốn đổi máy đó thì ở đây mình sẽ có một cái sim 4G mà sim dính của mình ở đây mình sẽ bỏ ra để tí mình à, sẽ xin quyền bởi vì à, cái này thì nó không liên quan đến vấn đề mà cài tiếng Việt tạm thời nhưng mà tương lai là nó sẽ cài được tiếng Việt thế nên là phải xin quyền trước đi cho nó yên tâm đúng không đó, khi nhận được máy nhé thì uh, bật lên nó sẽ là màn hình chào hỏi như này bằng uh, tiếng Trung ở đây MIUI 12.5 thì chúng ta tiếp tục nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ chọn ngôn ngữ, tất nhiên là chúng ta sẽ chọn tiếng Anh rồi. Còn anh em nào chọn dùng tiếng Trung được thì anh em có thể chọn tiếng Trung. Đó. Kích hoạt thôi. Đó, bây giờ sẽ bắt wifi nhá. Địa chỉ wifi bên mình là 170 lệch chay. 170 lạch chay. Đó. Bàn phím thì uh, nó sẽ là bàn phím gốc của Xiaomi nó sẽ là bàn phím tiếng Trung chúng ta sẽ chọn được alpha B được đó tiếp tục đây tất cả cứ tiếp tục hết bỏ qua những bước điểm ra linh tinh cứ tiếp tục thôi đó bỏ qua này đi đó, check sim nhá bỏ qua đi đó, bỏ qua này đó, bỏ qua hết đó, bỏ qua nhé bỏ qua này bỏ qua hết anh em nhé Đó. đồng ý điều khoản full màn hình ok full lên để sử dụng đó thì giao diện về hình chính nó sẽ như này nhá đó, anh có thể nhìn theo không hề Google Play mà chỉ có những ứng dụng gốc của Trung Quốc thôi thì chúng ta sẽ xóa những ứng dụng bằng cách là chúng ta giữ màn hình như này này đây này giữ màn hình như này đó thì nó sẽ chìm xuống và chúng ta chọn hết vào những ứng dụng Trung Quốc này đi chúng ta xóa hết đi đặc biệt là cái map này cái map này là bản đồ bố láo đó, của Trung Quốc xóa hết đi đó. ok mình đã xóa hết ứng dụng Trung Quốc rồi nhá thì bây giờ mình cài Google để mình sử dụng như nào đó thì đơn giản thôi wifi đã kết nối rồi đúng không anh em vào cái phần mềm là kết app và lưu ý anh em một điều nhá hiện tại bây giờ nó đang báo cập nhật phần mềm mới này là 12.5.10 tốt nhất anh em không nên cập nhật bởi vì là cập nhật lên có thể nó sẽ chặn Google bởi vì uh, Xiaomi những cái phiên bản MIUI về sau ấy thường thường nó hay chặn Google Thế nên anh em để nguyên cái bản này nhé bỏ qua cập nhật đi đó vào lại cái app nha lại get app chúng ta sẽ đồng ý này đó. cho nó loát đi ok bỏ qua nhé đừng cài những dụ Trung Quốc lại nữa đó ấn vào đây chúng ta sẽ ấn là Google Play đây này cái bàn phím Trung Quốc này nha bàn phím Trung Quốc đấy nha đó đây đây là bàn phím Trung Quốc nha đây này bàn phím Trung Quốc như này thì chúng ta sẽ ấn vào cái biểu tượng chữ Trung ở góc này thì chuyển sang alphabet này đó thì bây giờ chúng ta sẽ gõ là Google Play này đây nó sẽ tìm nhá đây nó sẽ tìm Google Play này nếu chúng ta ấn cách thì hiện lên đầu luôn nếu mà có chữ update bên cạnh thì chúng ta chỉ ấn update thôi ấn update ấn xong là nó sẽ Google Play bởi vì những cái MIUI 12 trở đi ấy, là đã tích hợp sẵn Google Play rồi chỉ lên bản cao hơn thì nó chặn thôi sẽ không tìm đến nữa nhưng mà bản thấp thì chúng ta vẫn tìm bình thường đó khi chúng ta update phát là nó hiện thị lên bình thường chúng ta dùng thôi đúng không đây đó chờ đang cài đặt nhé đó thế là Google Play bình thường đây và Google Play chuẩn luôn đăng nhập bình thường đó, hiện tại bây giờ nó vẫn là tiếng Anh đúng không thì bây giờ cài tiếng Việt như thế nào đó, thì chúng ta sẽ vào trình duyệt này đây chúng ta vào trình duyệt như này nhé đó, đây là cái trình duyệt của nó này chúng ta sẽ ấn là google.com Google... ấn lại bàn phím nhé ấn lại đây để gõ được bàn phím này google này đó google này com để chúng ta tìm ở trên Google cho nó dễ sau đó chúng ta ấn cái như này cho mình nhá là set mình đọc lại là set edit set edit như này nhá set edit chấm apk apk này đó chúng ta cứ ấn như thế rồi là Google tự động dẫn đến cho các bạn anh em đây nhá anh em nhìn nhá các bạn nhìn nhá đó set edit ở trên bên trên trang apk pui ấy ấn vào đây sau đó chúng ta tải cái này về rất là nhẹ thôi chưa đến uh, hơn trăm mê đi hơn trăm cái thôi chưa đến một trăm chưa đến một mê luôn đó sau đó chúng ta ấn cài bỏ đó sau đó ấn cài nhá tôi lao để cài này ấn ờ, chờ nó check nhá. đó ấn cài này ok này đó cài xong rồi nhá đây là nó cài xong rồi như này thì chúng ta ấn vào đây đó ok này ok hết đi sau chúng ta ấn vào cái phần um, đây hiện tại là system table nhá chúng ta sẽ tìm cái phần đây chúng ta phải tìm chậm thôi nhé đó chúng ta sẽ tìm cái phần logic à, local khu vực ấy đây này phần phần system local nhá system local khu vực ấy này chúng ta chọn cái này chúng ta sẽ edit volume. đó, mình làm lại nhá là chọn vào phần n gạch ngang us này chúng ta chọn vào edit volume này đây này đó sau chúng ta gõ cái của Việt Nam mình vào cái này là VN à cái chữ nhỏ là VI chữ nhỏ là VI nhá chữ to là VN Vi là ngôn ngữ tiếng Việt còn VN là Việt Nam đúng không như này đó sau ta ấn vào lưu vậy xong chúng ta sẽ reset lại máy là nó sẽ có tiếng Việt những cái phần kia này đó ấn nhỏ tiếng vào nguồn để reset máy nhé ok này tắt máy này bật lại này đó Đấy, ờ, bây giờ là xong sau khi cài xong cái đấy là nó sẽ có tiếng Việt trong những cái phần mà chúng ta cần dùng ví dụ như là Google Facebook YouTube đó là, là game kiếc là nó sẽ có hoàn toàn tiếng Việt nó chỉ hơi sai phông một tí và hơi hơi lỗ phông một tí ví chữ có dấu nó sẽ bé hơn một tí thôi trông hơi ngơi mắt nhưng mà nó vẫn là tiếng Việt đúng không đó đây này bây giờ là nó Google đây này đó, đăng nhập vào nha đấy đã có tiếng Việt chưa đang kiểm tra thông tin này đó công ty Việt bình thường đấy đăng nhập này mình sẽ đăng nhập một cái tài khoản vào đây nhá ok nha đăng nhập xong đó bên trong này chúng ta có hoàn toàn có tiếng Việt hết liên minh tốc chiến này đến trò chơi đăng ký trước này thì bây giờ mình sẽ tải thử Facebook nhá Facebook trước này đó mình cài đặt Facebook trước này đó bây giờ mình muốn soạn thảo tiếng Việt được mà bàn phím ngon nhất thì mình thích cái bàn phím la bàn kỳ của Việt Nam đây la bàn kỳ này của Việt Nam đây cài này vào này bộ có tiếng Việt của Việt Nam đó chúng ta có thể tải Zalo đây đó và cài game hoàn toàn bình thường nó đầy đủ tiếng việt hết rồi mà đó. cái này thì chúng ta không được xóa đâu nhá cái này chúng ta có thể giấu đi ở đâu đó ví dụ giấu vào file công cụ này để cho đỡ bị xóa nhầm họ cho ở đây đó. để đỡ bị xóa nhầm đây nhá chờ cái đặt thử xem đó thì trong cái thời gian chờ cái đặt này chúng ta bắt đầu xin quyền xin quyền để tương lai sau này chúng ta chạy tiếng việt thôi đó, còn nếu mà chúng ta đã xác định chúng ta dùng kiểu như này chúng ta không cần cài xin quyền được đây các bạn có thể nhìn nhé hữu cài xong rồi đấy đây này Facebook hoàn toàn bằng tiếng Việt này các bạn nhìn thấy chưa anh em nhìn thấy chưa chỉ có phông nó hơi trông buồn cười một tí có nét đậm lên nhà cái này thôi đó trông hoàn toàn tiếng Việt bình thường đấy nhá thì bây giờ là mình xin quyền như nào thì ngày cái này mình đã làm rất là nhiều rồi thì bây giờ chúng ta sẽ dùng sim chúng ta tháo ra chúng ta lắp sim vào ở đây đó, chúng ta dùng sim chúng ta tạo tài khoản uh, mi cloud mà đó, dùng sim để tạo tài khoản MiCloud đó, tạo cái tài khoản MiCloud đơn giản thôi chúng ta ấn vào đây này nhớ là lưu ý là sim này là phải có kết nối 4G nhé đó, mình đã tạo sẵn rồi thì mình nó chọn nhận dạng số điện thoại mình cứ chọn tiếp tục thôi à, đồng ý và tiếp tục này đồng ý vào tài khoản Xiaomi tiếp tục này đó ok mình sẽ gõ mật khẩu nhá đây nhá khi mình đăng nhập xong ấy đó cái MiCloud đăng nhập xong này thì uh, xin quyền bằng cách là chúng ta sẽ ấn vào My Device, ấn vào Ospec, sau đó gõ liên tục vào cái New Version này khoảng 5 lần thì nó hiện là đã trở thành nhà phát triển đấy. thì cái tiếng Việt như vậy tiếng Anh không biết đọc thế nào. Đó, thì ta sẽ vào cái phần uh, uh, Addition Setting này này. Đó, chúng ta sẽ chọn vào đây, chúng ta sẽ chọn vào nhà phát triển nhá, Develop Option này. Nó chọn đây, sau chúng ta tìm phần Mi Unlock Status này. Đó, sau chúng ta sẽ ấn vào App Account để vào thiết bị để sau này chúng ta có thể chạy được tiếng Việt chúng ta lưu ý là chúng ta add một cái tài khoản này thôi và sau này chạy về thì chúng ta sẽ unlock bằng cái tài khoản này chứ chúng ta không nên thay tài khoản không được thay tài khoản nhé thay khoản chúng ta phải làm lại từ đầu ấy làm lại đầu nghĩa là chờ 7 ngày mới được quyền ngoài ra thì những cái chip Mediatek như chiếc máy này thì bên mình có hỗ trợ cài trực tuyến được và cài được luôn nhưng mà nó hơi phức tạp thế nên là chúng ta cứ nên làm như này nhé đó thì bây giờ nó yêu cầu chúng ta phải tắt wifi đi đúng không nghĩa là sim phải có kết nối 4G thì mới làm được đó kết nối 4G thì ấn vào đây đây đang báo này đó nó báo là add tài khoản thành công add à, đó là chúng ta đã add tài khoản thành công sau 7 ngày chúng ta phải unlock được máy unlock rồi sau này có tiếng việt là chúng ta cài được nha đó khi nào à bây giờ thì nó cài xong tất cả các phần mềm rồi bây giờ chúng ta ấn vào cái à, la bàn kia để ta bật cái bộ gõ tiếng việt lên chúng ta sẽ bật nó lên ok chúng ta sẽ không phải phụ thuộc vào bàn phím của Trung Quốc nữa đó chúng ta sẽ chọn la bàn kia nhá đây là tất cả bàn phím Trung Quốc đúng không đây, chọn la bàn kia này đó, ờ, ấn vào ô thư ờ, cái bot đó, ờ, ok thì bây giờ chúng ta đã có thể soạn thảo tiếng việt bình thường đấy nhá chúng ta sẽ có zalo đấy chúng ta có tiếng việt bình thường đúng không hoàn toàn tiếng việt nhiều cái ứng dụng chúng ta vẫn có tiếng việt này ghi chú là chúng ta cũng có tiếng việt luôn đó chứ không phải là không có đâu nhá đấy, cài tiếng việt như này chỉ có mỗi phần cài đặt thôi là nó quá ít tiếng việt đây này phần cài đặt thì nó vẫn là tiếng anh chỉ có một số chỗ là nó có tiếng việt thôi để mình xem có chỗ nào có tiếng việt không nào Nó gần như không có rồi đó không quan không quan tâm nữa có phần thư viện này như là cũng thư viện này à cũng không phải à, à phần à, gọi điện đấy gọi điện tiếng việt này đấy, à, gọi điện tiếng việt này đấy, nhưng cái chữ nó sẽ có đậm nó nhạt bởi vì là cái phông của Trung Quốc nó không nhận dạng là phông của Việt Nam nên sẽ có nó đậm nhạt nhưng không bị lỗi phông nó không bị lỗi chữ mà nó sẽ có đậm, đậm nó nhạt thôi chứ ngày xưa BlackBerry là nó sẽ bị lỗi chữ đúng không đây cái trình duyệt của nó không có tiếng Việt chúng ta sẽ gỡ trình duyệt ra chúng ta sẽ dùng Chrome khi chúng ta đào ở đây trên này thì chúng ta có thể đào thoải mái những cái gì chúng ta thích về đúng không YouTube này đó cài đặt YouTube đi ok bật wifi lên để cài cho nó nhanh đó là tất cả thứ tiếng Việt hết à quên mất dặn anh em cách chặn cập nhật và anh em không được cập nhật nhá cập nhật thì nó sẽ nhiều khi nó chặn Google là chúng ta sẽ không dùng được Google đâu thế nên là nó nó sẽ rất là, là phiền phức cho chúng ta phải chạy lại chạy lại chúng ta mới chạy lại bản thấp chúng ta mới chạy mới được cài được Google thì chúng ta ấn vào My Device này chúng ta sẽ ấn vào cái update đây đó chúng ta sẽ không nhá chúng ta sẽ ấn vào cài đặt này ở à, trong này có cài đặt này cài đặt này chúng ta sẽ xóa hết cái tự động đi chúng ta sẽ không cập nhật đó đây này Đấy. xóa hết đi sẽ không cập nhật nhá ok bây giờ chúng ta sẽ thấy nó báo ở trên này thôi chúng ta cứ bỏ qua chúng ta không được cập nhật thì nó sẽ sẽ sẽ sẽ sẽ, sẽ không bị chặn Google chứ cập nhật lên nhiều khi nó chặn Google là phải chạy lại bằng thấp hơn đó đây YouTube này đó thế là youtube trong này thì sẽ có tiếng việt đây đó đầy đủ tiếng việt hết nhé đó các bạn thấy không rồi tiếng việt hết đây đây nha đó sẽ có tiếng việt hết đó ờ, đơn giản như vậy thôi nhé thì uh, các bạn chỉ mất tầm khoảng uh, à, 10 phút là các bạn có thể cài được toàn bộ những cái gì các bạn cần trong công việc này thì đây là cái clip mình hướng dẫn các bạn cài tiếng Việt một cách tạm thời để sau này chúng ta có thể cài được ROM quốc tế vâng nhưng mà nhiều bạn ấy sau khi cài cách này của mình ấy, thì thích cái ROM luôn bởi vì ROM của Trung Quốc rất là ngon rất là ngon luôn nó chỉ bị à, thông báo chậm của Zalo bởi vì Zalo Trung Quốc nó không cho phép dùng hay Facebook thì cái đấy cũng dễ thôi ở trong cái phần uh, à, Canada này đó thì chúng ta sẽ bật cái luôn luôn chạy lên thì là nó sẽ dùng được sẽ dùng được um, lúc nào thông báo bình thường đó, có nghĩa là chúng ta sẽ luôn luôn cho nó chạy nhé chúng ta không không không không để nó nó bị ấy là nó sẽ dùng được đâu nhỉ à manager đây, đây đây, à, chúng ta sẽ tìm đến cái phần chúng ta vừa cài những ứng dụng chúng ta đã cài ở ờ, đâu nhỉ Ồ, tôi rất là nhiều quá cứ tìm bằng ấy đi Zalo ở đây nhá chúng ta vào đây đó chúng ta sẽ luôn luôn cho nó chạy bật lúc nào cũng chạy đó. cấp quyền cho nó đầy đủ thì là nó sẽ lúc nào nó cũng chạy hết thông báo cho nó luôn đây thông báo đây đầy đủ hết luôn bật hết nó lên thì nó sẽ không bị chậm thông báo nữa đó đây nha bật hết nó lên cho nó chạy hết đi camera cấp tất cả các quyền cho nó luôn định vị đó. cho nó luôn báo này mình không biết những cái này chức năng là gì nhưng mà mình bật hết thì là mình thấy lúc nào nó cũng thông báo đầy đủ à, anh em nào hiểu thì có thể là bỏ qua được nhưng mình không hiểu cái tiếng Anh nó là gì thì mình sẽ bật hết đó và mình sẽ bật cái tự động auto start lên đó thì là nó sẽ không bị chậm tin nhắn nữa đó cách đơn giản như vậy thôi ok thì mình hướng dẫn anh em cái đây lên nhá anh em có thể thấy máy này rất là đẹp đúng không Note 11 Pro hiện tại đang rất là hot bên mình thì đầy đủ Note 11 này, Note 11 Pro này và Note 11 Pro Plus thì những chiếc máy đấy đều cài y những chiếc máy này thôi không khác thế nào anh em có thể xem clip này và cài những chiếc máy đấy nhớ xem kỹ nhá và để mua sản phẩm này thì đơn giản thôi anh em có thể đặt hàng trên website bên mình là msm.vn Facebook cũng là msm.vn luôn để đặt hàng cập nhật giá hoặc là anh em có thể gọi điện trực tiếp cho bên mình là số điện thoại 088 88 88 641 nhé 088 88 68641 đó 68 và 611 ở cuối để đặt hàng thì bên mình ra ship CD toàn quốc sản phẩm là cho anh em có nghĩa là ship CD có nghĩa là anh em nhận được hàng nhưng phải thanh toán đó và bảo hành là 18 tháng bảo hành luôn là 18 tháng cả nguồn màn hình luôn như chế độ của hãng riêng máy sách tay bên mình sẽ bảo, bảo hành là một đổi một trong vòng 30 ngày trong 30 ngày mà bị lỗi thì các bạn và anh em có thể bóc máy mới luôn mình sẽ đổi máy mới luôn máy ship COD sẽ được bảo hành là 45 ngày chứ không phải 30 ngày nữa đó đó thì uh, ngày hôm nay thì mình hướng dẫn anh em cách cơ đơn giản như vậy thôi để các anh em có thể cài được Google cũng như là tiếng Việt tạm thời chiếc máy này anh em thấy hay nhớ cho mình một like và chia sẻ cho mọi người cùng xem để mọi người biết cách cài với chiếc Xiaomi uh, nói chung và chiếc Redmi Note 11 Pro này nói riêng đó thì uh, cảm ơn xem clip nha chào và hẹn gặp lại anh em